Nguyễn Văn Thể đại bại, Phan Văn Mãi chiến thắng. Cuộc đua giành chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh do Trần Lưu Quang để lại giờ đã ngã ngủ, Phan Văn Mãi Bí thư tỉnh Bến Tre đã giành chiến thắng. Vấn đề là Phan Văn Mãi được sự ủng hộ của Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, lời giới thiệu của Nguyễn Văn Nên mới là quan trọng. Phan Văn Mãi có xuất phát điểm từ bí thư tỉnh đoàn, trong lý lịch thấy Khai là cử nhân tiếng Anh, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Mại giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre từ 2019. Xem ra Phan Văn Mãi cũng là một nhân vật sẽ được cơ cấu vào bộ chính trị. Trước đây cũng có một người miền Tây Nam Bộ ngồi vào chiếc ghế này. Đó là ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng đã thay Nguyễn Văn Đua năm 2014 và năm 2016 ông Thưởng vào Bộ Chính trị. Tất Thành Cang là người kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng nhưng đứt cánh giữ đường, còn Trần Lưu Quang thì được chuyển ra Hải Phòng để tiếp tục thử thách. Như vậy ông mãi về thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay thành phố này có hai lãnh đạo gốc Bến Tre, đó là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi. Được biết, ghế của Nguyễn Thành Phong đang dùng lắc dữ dội. Đây là chiếc ghế mà nhiều người đang nhắm đến, Tuy nhiên hiện nay cử dành cho các ứng viên thay thế ông Nguyễn Thành Phong đang hẹp dần. Được biết, hiện nay Nguyễn Thành Phong đang vận động hành lang rất mạnh để ông được ngồi lại ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu vận động thành công thì xem như các ứng viên cho chiếc ghế này hết cửa. Như vậy xem ra Phan Văn Mãi cũng bắt tay với thế lực trung ương rất tốt. Tại thành phố lớn nhất nước này, người gốc thành phố vẫn không được ưu tiên quản lý thành phố mà lãnh đạo được trung ương điều từ nơi khác đến. Trong khi đó, người dân thành phố này đóng góp cho ngân sách cao nhất nước. Đây là sự bất công khó lý giải. Trung ương rất kỳ thị người dân gốc thành phố này. Nguyên nhân thất bại của Nguyễn Văn Thể Trước tin tức Trung ương sẽ điều Nguyễn Văn Thể về thay Trần Lưu Quang, thì ngay sau đó là báo chí đang dùng banh món hàng được gửi từ sân bay nội bài đến sân bay Tân Sơn Nhất có ghi người gửi là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Điều bất thường là bên trong những kiện hàng này là rượu vang bánh cốm rất quen thuộc, nhưng tại sao báo chí lại làm to chuyện? Sau đó câu chuyện truyền thông được ông Nguyễn Văn Thể giải quyết xong và báo chí không nhắc tới nữa. Tuy nhiên thực tế món hàng trong kiện hàng đó là gì thì không ai biết ngoài cơ quan cảnh sát điều tra. Chưa hết, sau vụ kiện Hàng Bất Minh có ghi tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thì vụ án Úc Chọc có liên quan đến sai phạm của Nguyễn Văn Thể cũng được lôi ra xử. Đây như là lời cảnh cáo đối với Nguyễn Văn Thể từ một thế lực nào đó. Có ý kiến cho rằng đó là cuộc ngại giá của phe thân Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Thể để ông Thể rút lui. Đổi lại là cơ quan điều tra không moi sâu thêm. Và báo chí không moi móc một kiện hàng được gửi từ sân bay nội bài đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng chỉ bị soi tại sân Tân Sơn Nhất, đó là điểm bất ngờ. Thực hư của những lời đồn kia không biết đúng hay sai, chỉ biết giờ đây ông Nguyễn Văn Thể đã mất cơ hội ngồi vào ghế phó bí thư, thường trực thành ủy của thành phố lớn nhất nước này. Nguyễn Văn Thể vốn là dân cầu đường làm trong cơ quan nhà nước nhiều năm. Những thủ thuật ăn đất, rút ruột công trình, đấu giá giá hình vân vân là những bài mà Nguyễn Văn Thể không lại gì. Nếu ông Thể mà nhận sứ mệnh của Nguyễn Phú Trọng muốn phanh phui nhiều hơn nữa sai phạm Thủ Thiêm, thì khi đó Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đu khó mà thoát. Thực tế thì từ xưa đến giờ, Nguyễn Văn Thể chưa hoàn thành sứ mệnh nào cho Nguyễn Phú Trọng cả. Tuy nhiên nếu lần này Nguyễn Văn Thể cố gắng hoàn thành, thì nguy cho tập đoàn tham nhũng của thành phố này. Ông Võ Văn Thưởng trao nhiệm vụ cho Phan Văn Mãi, Ngày mùng 1 tháng 6, báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đưa tin về việc bí thư Bến Tre Phan Văn Mãi được điều về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày phó bí thư thường trực thay cho ông Trần Lưu Quang. Ông Phan Văn Mãi năm nay chỉ mới 48 tuổi, còn khá trẻ. Trước khi về thành phố Hồ Chí Minh, ông Mãi là bí thư tỉnh ủy Bến Tre Việc ông được Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 đến 2025 làm người ta phải nghiên cứu kỹ hơn mối quan hệ của ông này. Về thành phố là cơ hội rất lớn để ông mãi vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Quyết định phân công nhân sự của Bộ Chính trị thông thường được trưởng ban tổ chức Trung ương Dương Thị Mai thực hiện, tuy nhiên không hiểu vì sao ông mãi lại được ông Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư thực hiện nhiệm vụ công bố. Ông Phan Văn Mãi quê huyện Dòng Chôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Phan Văn Mãi từng trải qua các chức vụ Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Như vậy, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hiện đủ 5 người là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hiện đủ 5 người là Bí thư Thành ủy và 4 phó Bí thư. Phan Văn Mãi, Nguyễn Thành Phong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hồ Hải. Trước đó, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Ông quan nhận công tác mới từ ngày 4 tháng 5, thay ông Lê Văn Thành đã được bổ nhiệm Phó Thủ tướng. Cuộc chiến quyền lực sau bầu cử quốc hội cũng dần ngã ngũ. Có những ứng viên số một bỗng chốc mất hết cơ hội vì những đòn đánh của đối phương. Tất cả mọi đòn đánh phá lẫn nhau của giới lãnh đạo Cộng sản diễn ra trong bóng tối tuy nó không phô trương, nhưng cũng rất khốc liệt. Lần này xem như Nguyễn Văn Thể đã vụt mất một cơ hội lớn. Ngồi tại ghế phó bí thư thành ủy thành phố cơ hội thăng tiến cao mà cũng ít bị dân chửi hơn nếu ông Nguyễn Văn Thể còn ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì chắc chắn ông cũng sẽ hứng lấy búa diều dư luận đổ xuống vì Bộ Giao thông Vận tải hiện nay nát chẳng khác gì Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mà ngồi vào bộ càng nhiều tai tiếng thì cơ hội tiến thân càng hẹp. Cuộc chiến với Phan Văn mãi xem như Nguyễn Văn Thể buông súng. Còn cơ hội nào cho Nguyễn Văn Thể? Cho đến nay, chuyện thuyên chuyển Nguyễn Thành Phong vẫn còn bỏ ngỏ. Thất bại trong việc giành lấy ghế phó bí thư thường trực giờ – ông Nguyễn Văn Thể cần phải chiến cuộc chiến thứ hai, đó là cuộc chiến giành chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về mặt đảng thì chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Phó Bí thư thành ủy, vì vậy chức vụ này thấp hơn Phó Bí thư thường trực một bậc. Tuy nhiên về mặt chính quyền, thì chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là vua vị chức này quản lý cả nền kinh tế thành phố. Nguyễn Văn Thể muốn có được chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thì ông ta phải vượt qua hai cửa ải. Cửa thứ nhất là tìm mọi cách đẩy Nguyễn Thành Phong đi, cửa thứ nhì là tranh với Nguyễn Hồng Lĩnh hiện đang giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Nếu cửa thứ nhất không vượt được thì xem như thất bại. Trước khi bị dính đến kiện hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Văn Thể là ứng cử viên số một cho chức Phó Bí thư Thường trực. Tuy nhiên sai khi dính phốt, thì tư cách ứng viên của ông thể được giới thạo tin đánh giá chỉ là ứng cử viên ở vị trí thứ ba thôi. Như vậy, nếu Trung ương đẩy Nguyễn Thành phong khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thì khả năng ông thể về thay Nguyễn Thành Phong cũng thấp hơn 50%. Tuy nhiên, đấy chỉ là đánh giá của giới quan sát, từ nay đến tháng 7 thì còn rất nhiều biến động trên chính trường Việt Nam. Hãy chờ xem! Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin